Xin chào tất cả bà con nhé thì ngày hôm nay thì à, mình sẽ làm một video đó là cho chim bồ câu à, titan thái siêu thịt ăn như thế nào hay nói nôm na là nuôi chim bồ câu đó tại vì nhiều người cũng à, nhắn tin gọi điện cho mình đó là chim bồ câu ăn liều lượng bao nhiêu là đủ thì mình hôm nay thì mình sẽ làm một video cực kỳ chi tiết để mọi người à, cho chim bồ câu ăn như thế nào cho đúng nhé đây à, đây là cám con cò trộn với bắp Theo tỷ lệ 50-50 mọi người nhé Tại vì à, chim một câu ti tan thái chưa thịt mọi người nhớ kỹ Đó là nó ăn chung thức ăn với gà Chim một câu thì không ăn chung thức ăn với vịt nhé nó ăn chung thức ăn với gà và cám gà đẻ Và ăn cực kỳ nhanh đẻ luôn Thì mỗi lần Đây là cái à, cái máng à, nước tự động thì mỗi lần mọi người cho nó ăn á, thì mình cho ăn một cái này thôi và cái cặp nào mà nó đang nuôi con và đang nuôi nhiều á thì mình cho thêm ít đấy mọi người có thể thấy không chim một câu ăn cực kỳ ít nhưng mà đổi lại cực kỳ hiệu quả đây mình cho ăn tận mắt cho mọi người thấy luôn cặp này là đang đang đẻ nhá đang nuôi đang đẻ một trứng đó thì ngày trong ngày hôm nay thì nó sẽ sẽ đẻ tiếp một trứng nữa đây cặp này mình chỉ cho ăn một cái thôi mọi người đây là những, những cặp là đẻ hết đấy còn này thì à, cũng đang nuôi con này mình thì à, rất thích làm à, video thực tế như thế này bởi vì làm thì nó mọi người có thể thấy tận mắt việc nuôi chim bồ câu của mình luôn đây mọi người thấy không chim bồ câu đẻ trứng này và trứng này thì mình sẽ lượm mình bỏ vào máy ấp trứng nhá cái là đẻ là hai trứng rồi đó tại vì à, nhiều người nuôi chim bồ câu à, ban đầu thì họ không biết là cái liều lượng cho ăn như thế nào là đủ cho ăn như thế nào là ít hoặc là cho ăn như thế nào là nhiều tại vì cho ăn nhiều á nó cũng có vấn đề nhé nếu mà cho ăn nhiều thì đôi khi nó bị trướng bầu diều á và cái diều sưng u lên nó bị khọt khẹt nó ăn không tiêu còn cho ăn ít thì chim bồ câu sẽ bị suy dinh dưỡng và bị còi và đẻ trứng rất là nhỏ và khi mà trứng nở ra chim bồ câu con chim bồ câu con cũng rất là còi và không có hiệu quả nên là mình phải cho ăn đúng liều lượng nó là như vậy nếu mà nhiều người họ nuôi ban đầu chưa quen á thì ờ, cứ lấy cho mình cái bán nước tự động này bán nước tự động là, là chỗ mình cũng cũng bán luôn á mình bán lồng bán hệ thống nước tự động ừ, tất cả mọi thứ luôn á. thì anh em nào ban đầu chưa chưa đâm được cái nắm tay á thì mình cứ lấy cái này mình múc cho mình là đảm bảo chuẩn luôn một ngày á, thì cho ăn hai lần buổi sáng thì à, thì 8 giờ và buổi chiều thì 2 giờ chiều mọi người nhé có ờ, nhiều người hỏi mình là chim bồ câu á thì à, bao nhiêu ngày thì tách bố mẹ được à, có những cặp á, thì sẽ có thể để lại để làm giống được mọi người nhé những cặp mình hay nói là ưu tú đó thì mình lấy mình làm giống luôn thì cái cái nội dung này thì có lẽ là mình sẽ làm ở cái video sắp tới còn video ngày hôm nay thì mình thì uh, nhấn mạnh một vấn đề thôi đó là cho chim bồ câu ăn lượng bao nhiêu là là đủ cái này áp dụng cho việc là nuôi chim bồ câu lâu hay là nuôi chim bồ câu mới mọi người mới mua về nữa nhé đều áp dụng như một mình cho ăn đúng liều lượng nên là tất cả các chim bồ câu của mình phát triển đều đồng đều nhau về cái kích thước mọi người nhé chứ không phải là mọi người đến trại của mình mọi người thấy chim bồ câu của mình rất là to rất là khổng lồ rồi à, chắc nghĩ là <laughs> ở trại bồ câu của mình chim ăn nhiều lắm cho ăn nhiều lắm không phải đâu mọi người nhé mỗi lần ăn thì cho ăn chỉ là một cái cái, cái, cái máng à, múc nước vậy thôi chim bồ câu thì để lại nuôi con hết sức tốt và hết sức bình thường và cặp nào mình à, nuôi cho nuôi ba nuôi bốn thì mình cho thêm một hơn một tí xíu thôi còn mình sẽ tất cả cặp mình đều áp dụng là chỉ cho một cái này thôi chim một câu tai vàng của chim một câu ờ, thiên Thái này cặp đúng nghĩa là siêu thịt luôn cái này là bố mẹ nó bón cho nó thức ăn bằng ờ, sữa diều nhá chứ không phải là chim nó tự ăn cám đâu mà chim con nó không chưa không ờ, tự biết ăn nhá đây trứng đẻ trẻ đẻ âm âm luôn thì mình sẽ bỏ vào máy ấp trứng hiện tại thì ờ, ở trạng của mình thì ờ, mình có ngoài chim ờ, chim bồ câu ra đây mọi người thấy này chim bố mẹ đang bón cho con ăn đấy món ăn bằng sữa nhiều đấy mọi người thêm một câu con à, là chưa biết ăn nhé mà nuôi chim bồ câu á, thì à, mọi người chỉ à, cần lưu ý cái độ đạt hay không đạt thôi có nghĩa là con chim bồ câu ra ràng á khi mà nó ở cái độ ngày á, là 25 ngày á, thì nó có trọng lượng của nó đã đạt 5 lạng hay chưa khoảng 5 à, lạng trên dưới mình nói trên dưới 5 lạng nếu mà như vậy đạt được cái, cái trọng lượng đó thì mọi người đã nuôi chim chuẩn rồi đó còn ví dụ như là ba lạng hai lạng mà ở cái ngày đó là mọi người cần phải xem xét lại kỹ thuật nuôi của mình đã đúng hay chưa còn nếu mà mọi người nuôi theo cái hình thức theo cái kỹ thuật của mình thì mình đảm bảo với mọi người luôn đó là chim bồ câu ra vàng auto là cứ năm lạng trở lên thôi rất là to và mình bán cũng mọi người cũng rất là thích tại vì cái à, việc nuôi chim bồ câu á thì à, dường như là mọi người hợp tác với à, trại của mình nhé thì mọi người đều rất là yên tâm tại vì trại mình bao đầu ra luôn đến tháng mọi người nuôi được bao nhiêu chim ra làng gửi lại mình nhận hết mình đếm số lượng con mình chuyển chuyển khoản tiền lại tinh một cái là mọi người có tiền thôi nên là ở bất cứ đâu ở Việt Nam mình tại vì đường xá bây giờ thuận lợi hợp tác với mình đều rất là dễ và mình sẽ ờ, sẽ về kinh nghiệm thì mình sẽ hướng dẫn để mọi người nuôi sao cho nó hiệu quả còn ờ, còn việc nuôi chim bồ câu á thì ờ, thì mình cảm thấy rất là là là mừng tại vì ở trại mình hiện tại tất cả hệ thống lồng máng ăn rổ đẻ hệ thống nước tự động và dây luôn mình sản xuất hết nên chính vì khi mà mình sản tự sản xuất như vậy á, thì cái chất lượng lồng này mọi người xài hơn chục năm vẫn xài tốt bình thường chứ nhiều khi mình mua ngoài chợ á, cái lồng này á, nó rất là mỏng và chim nó nhảy rồi phân nó ỉa được vài bữa thôi là nó đã, đã rỉ và là đã bị sập sệ rồi còn này tại mình mọi người thấy không rất là vững chắc còn người xài là auto bền luôn và video hôm nay của mình đến đây thì mình đã cho mọi người thấy được cái việc nuôi chim bồ câu á. Thứ nhất, cho liều lượng ăn như thế nào Và chim ăn cực kỳ ít nhưng mà lại rất hiệu quả Chứ mọi người nuôi những dòng khác ăn rất là tốn Và đôi khi là cái chất lượng chim nó không được như vậy Hoặc là có ngang bằng nhưng mà mọi người đã phải tốn cái chi phí và lượng thức ăn cho chim bồ câu rất là nhiều thì hy vọng mọi người xem video thực tế của mình thì mọi người sẽ biết được là chim bồ câu hiện tại ở trại mình nuôi như thế nào thực tế là sao và mình cũng hy vọng là kết nối được với nhiều người hoặc là truyền đạt đi cái kinh nghiệm của mình tới với nhiều người và video của mình hôm nay thì cũng xin tạm dừng ở đây rồi cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình